Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi Như Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi Ở lần video này thì Khải nhiều anh em hỏi à, xem sơ đồ của Tâm Thánh đó Thì Khải soi cho anh em xem sơ đồ anh Tâm Thánh nha Hôm nay thì được à, tống kim tấm 1 và 315 mạng Rồi chém quá là khơ luôn em ạ Đây cho anh em xem sơ đồ anh Tâm Thánh nha Đây Tại này thì như Khải biết thì này anh đang uh, có 6 kỹ năng năm Và 6 kỹ năng thì ở, ở ngoài thì đã được 150 tốc độ đánh Thì nó ở nó ở ngoài nó đạt được 126 tốc và tống kim này thì ờ, chưa đạt được 201 tại vì ờ, nó thiếu cái đao hồng kim môn phái mới đạt được nè đao này chưa đạt được nha mọi người đao hồng kim môn phái tóc 31 là đó rồi cho anh em xem trước đồ nha đầu tiên là cái đao tóc 30 đây nè đây nè đao này thấy chưa tóc 30 sát thương 44 100 và 25 và sát thương 83 điểm cái này thì đao này của anh AKK á nè đao này anh AKK á đao xấu dòng á đây mắt hoàn toàn đẹp luôn anh em đó pin chưa rồi sát thương 100 trăm luôn anh <coughs> em rồi hiện tại đang sở hữu một gia truyền no một luôn kháng cả 19 thổ đó quá bành quá pin luôn và một cái nón kháng ờ, độc 25 sinh lục lực đang ờ, đi kèm với đôi giày thì ờ, tóc chống 40 kháng họ thì cái vũ khí này kim với nón kim này kích được đôi giày nha nè và đang sở hữu một cái nhẫn 2540 cũng là No 1 server luôn và cái nhẫn này cũng của anh AKK đưa cho xài luôn nói chung là bang mình đa số đồ này nọ nếu mà dư thì anh AK sẽ nhường cho anh em trong bang xài nên chả nó không bán rồi cái vấn vấn đề quan trọng à, tiếp theo đó là một cái đáo à, một cái áo con lông đao à, hồi 47 à, 45 rất tiếc chưa được 47 chứ 47 thì đẹp nữa nè và con lông đao phát 3 cấp thiên thanh chậm một cấp nói chung áo này thì chỉ kích được hai dòng á dòng cưới thôi chưa kích được áo này thì anh mua như là hơn 2 triệu hơn Hương hai triệu quần áo này Một tay mọc kháng lôi 30 Và đai lưng à, phòng thủ 24 540 Cũng gọn là dạng mắt pin này Rồi tiếp tục đây một à, một món khá là đẹp Vừa mở móc và tạo 4k ra cái năng có một cấp Đó cái năng có một cấp Và hiện tại à, ạc này thì theo Khải biết thì đó anh em cũng thấy đó rồi một cấp từ mặt nạ này Và một cấp từ nhẫn này hai cấp này Và một cấp từ phi văn là ba cấp Và hai cấp từ càng khôn Là năm cấp và một cấp từ dòng băng hội nữa nè Đạn này đang được 6 cấp nha mọi người Tiên phong nữa là một cấp là 6 cấp đó nói chung là con lô này 6 cấp nói chung là quá khủng nè anh em thấy không đánh một trận giao tranh cùng ban hồi đánh đi theo ban á mà đã chém được cỡ này thì nếu đi lẻ anh chém cần còn hơn nữa đi lẻ mà dặn như chỗ nào anh nên giao tranh thì đánh càng hơn nữa thôi anh em thấy ghê chưa chung là con đao mà tầm này với số cấp đặt móc 126 bên ngoài và bên trong thì chỉ thiếu một tóc mà thôi à, đặt hai một em thiếu một tóc mà thôi cái này thì mang vào được kích ờ, cái nhẫn rồi nè chứ không có kích được gì hết nha mang ngay thủy vào là cất cái nhẫn rồi rồi chung thì anh em xem video này thì đừng quên đã lại cho anh tâm tánh ờ, một like chia sẻ chơi nè mình chung là những cái video sau đồ này thì ờ, tầm này thì khải cũng hạn chế soi tại vì đồ đặt ở server khải thì server này thì anh em cũng xem nhiều rồi và anh em thích soi đồ cao thủ nào thì comment khải sẽ soi tiếp nha nè đó cho anh em xem lại một lần cuối cùng áo kim vương phái nhẫn kỹ năng một cấp gia chiền kháng cả 19 đao nón bao tay đỡ mà nói giá thì uh, hơi là khủng đó nè à, nói chung là giá thì vô đói này nói chung dây chuyền này hồi xưa anh mua hồi xưa anh, anh mua là hơn ờ, hơn 3 triệu năm giai đoạn gần gần đây thì mua 3 triệu năm cách đây hơn tháng rưỡi rồi, mới mua lại thôi 3 triệu năm nhẫn này thì đầu sẽ vào mua 3 triệu năm áo này thì mua hơn 2 triệu cái đao này thì mua phôi hết một triệu rồi ép hơn hơn một triệu mấy nữa thì cái đao này cũng gần 3 triệu nón này thì vài vài kim bao tay này cũng vài chậm xu đai lưng này thì à, hồi mới ép thì nó còn tốn gần à, gần 2 triệu tầm này thì rẻ này tầm này thì tên rẻ này giày này thì vài kim nói chung thì à, tổng sức đồ này kèm phi dân này phải trên dưới 20 triệu đó anh em trên 20 triệu là ngà chắc anh em phi dân này thì hồi anh mua là đã 3 triệu rồi hai triệu mấy 3 triệu rồi rồi anh em nhớ cho một like chia sẻ nha